đây là toàn bộ cái con cái cái bộ xương bên trong của chiếc xe máy điện nó có tên là Jack Lima F1 nhé cái xe Jack Lima F1 này thì thực sự là một cái mẫu xe mà đáng để đi đấy đây ờ, các bạn có thể quan sát thấy này đây là toàn bộ cái phần nhựa ở bên ngoài là tháo ra hết rồi đấy ở cái hình bên cạnh ấy là cái cả cái con xe mà nó đang còn nhựa thế còn đây là cái mổ bộ xương bên trong mà đã được uh, xe này là xe mới cứng nhá đầu tư hẳn xe mới cứng cho đội học viên học thì khi tháo ra đây uh, mọi người có thể quan sát trước hết là cái cái phanh của nó thì khủng khiếp chưa này cái đống phanh đĩa này phanh này thì đi hơi bị an toàn rồi đây là phía trước này đây là các cái rác điện ở phía trước nhé, được bọc trong một túi da thì cái túi da này nó cũng không phải là xịn nhưng mà nó cũng đủ để chống nước các cái rác cũng rất đẹp này. các cái rác đều được uh, bắn keo keo nến thôi cũng cũng chưa được keo silicone này các cái rác tay ga rác tay ga rồi rác ổ khóa, thực sự là đáng đồng tiền bát gạo đây có một con con này dây xi nhan à dây nhan nó xịn xò này à đây đấy xi nhan rồi thế hệ mới của tiền đấy chuyên chuyên gia kỹ thuật vừa mới giải thích đây là cái e, dưa lên nháy của xi nhan nhé cái loại mới số 1 hiện nay còi cái hệ thống đồng hồ một cái mà cần phải nói nó ở chỗ này này Anh Tuấn em nhờ tí nào Đây này Cả cái khu phần đuôi này, này. Đây là con IC của nó nhá IC thì có thể nếu như mà các bạn nào mà chưa va chạm với xe điện nhiều thì chắc cũng chưa nhìn thấy con IC này Đấy, rất là nhiều chân đây đây một chân của nó nữa này Đấy. vuông vắn đẹp đẽ thông số kỹ thuật của con này thì đây các bạn quan sát này à, nó sử dụng cái ờ, điện 60 ờ, rồi có góc lệch pha là 120 độ rồi có cái chế độ bảo vệ tụt áp rồi bảo vệ quá dòng đấy đây hệ thống cung sườn này à đây còn còn cái này nữa đây là phần hạ áp nữa hạ áp thì một số người cũng chưa biết đâu đây hạ áp nó sẽ có 4 giây này đấy vuông này cứ cứ ghi bình thường đấy cứ ghi ghi chép vẽ sơ đồ bình thường em cứ quay ấy. đấy từ bên cạnh đó là con chống trộm ừ, phía dưới này là uh, ờ, automat được gắn ở đây thế còn đội ờ, vừa mấy các bạn nhìn thấy có mấy người đấy là chính là đội đội, đội, đội học học viên học nghề à, mọi người đang được thực hành vẽ lại cái sơ đồ điện và cái sơ đồ điều khiển của cái con IC này nhá đấy tại sao phải vẽ lại bởi vì là cái hệ thống dây cắm và rắc cắm nó nó khác với những cái con IC thông thường Đấy, nhìn vào màu dây thì rất là khó phân biệt là cái nhóm dây này là cái dây gì hai dây vàng này là cái dây gì đấy thì nó là cái dây gì thì phải đo đo từ bên dưới này lên trên để mới biết được thì trong quá trình học nghề thì các bạn cũng sẽ được ờ, thực hành thôi thực hành đo vẽ lại sơ đồ gần như của tất cả các cái mẫu xe mới nhất có mặt trên thị trường hiện nay và cái lần thực hành hôm nay của các bạn học việc đấy là vẽ lại sơ đồ điện và sơ đồ điều khiển của cái con xe Jack Lima F1 này và buổi hôm sau thì sẽ sẽ sẽ vẽ lại một cái mẫu xe khác cũng cũng đáng đồng tiền bát gạo hiện nay đang thực hành thì lại có khách đem xe đến để kiểm tra à, chúng ta sẽ được uh, học và được thực hành trực tiếp ở trên trên xe luôn nhé nếu còn nào ừ, ừ, có nhu cầu học nghề về xe điện thì liên hệ với bên mình bên mình ờ, thường xuyên tổ chức các cái ừ, khóa đào tạo bồi dưỡng dưỡng kiến thức về xe điện à, cho tất cả các anh em yêu mến xe điện